ngày hôm nay thì kết quả của chúng ta thì nó về con 83 cơ nó về sát sàn sạt luôn anh em ạ như mọi người ờ, cái đường cầu bộ đề của chúng ta này nuôi từ ngày 21 đến ngày 27 anh em nhé thì chúng ta chỉ còn hai hôm nữa thôi mọi người cũng để ý cho mình về cái bộ đề và cái chạm 2 anh em nào mà đang nuôi thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình anh em nhé thì uh, trong buổi tối ngày hôm nay thì mình tiếp tục lên chia sẻ cho anh em về cái đường cầu đề nuôi tuần của ngày thứ ba để cho những anh em nào mà mới vào thì chúng ta nuôi. còn đâu anh em nào thích cái chạm nào thì chúng ta vào cái chạm đấy hiện tại trên kênh của chúng ta chỉ có cái chạm 2 và cái bộ đề 34 này thôi anh em nhé thì uh, ngày hôm nay thì kết quả của chúng ta về con 83 đây thì ngày hôm nay ở trên Zalo của chúng ta thì tiếp tục rực rỡ và thành công anh em nhé Zalo của chúng ta thì uh, ngày hôm nay thì chúng ta quá là vui rồi phải không ạ mấy hôm thì chúng ta đều ăn được ngày hôm qua thì chúng ta xịt mất con 05 thì ngày hôm nay thì chúng ta lại quá là tuyệt vời rồi ngày hôm nay thì bắt cho anh em là Xong thủ lô của chúng ta là 0770 này. Và dàn đề của chúng ta là cái chạm 8 anh em nhé. Chạm 8 của chúng ta thì ngày hôm nay thì trên Zalo thì mình chỉ chốt cho anh em 10 đến 12 số thôi. Thì chúng ta đã ăn được con 83 này. Trong cái dàn 12 à, số này. Đúng không ạ? Và một cái à, đường cầu lô của chúng ta là con 70 này. Đặc biệt kết của chúng ta là con 83 này ngày hôm nay thì chúng ta quá là vui rồi ở trên ờ, Zalo uh, mà anh em nào mà ăn được con đề 83 và con lô 70 của chúng ta hai nháy thì để lại một lượt like một lượt bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé xem xong kết quả thì chúng ta rất chi là vui phải không ạ ngày hôm qua thì mình hơi tiếc cho anh em là cái tổng 5 thôi nhưng mà ngày hôm nay thì mình bắt là cái chạm 8 cho anh em thì lọc ra thì chúng ta đã được con 83 này và con lô 70 của chúng ta thì về ở dãy 5 này và dãy 6 anh em nhé đó quá là tuyệt vời rồi chúc mừng anh em nào trên Zalo của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta đã đại thắng anh em nhé anh em nào mà muốn giao lưu trực tiếp với kênh thì chúng ta đây nói chung là cái này thì cũng chả tự hào gì nó nó chỉ là may mắn thôi không có ai khẳng định là 100% cả nhưng mà sẽ đảm bảo cho anh em là một tuần của chúng ta thì ăn ít nhất là 4 đến 5 hôm trên một tuần cả lô cả đề anh em nhé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 thứ ba ngày 28 tháng 3 này ở giải nhất này chúng ta kết hợp với giải 5 chúng ta kết hợp chạm vào bộ đề anh em nhé thứ ba này bộ đề 13 131 này 181 này 636 này và 686 mọi người có thể ghép theo cái đường mũi tên này cho mình thì mình sẽ đi test cho anh em này thứ ba ngày 28 tháng 3 này ngày đầu không ăn này ngày đầu thì về con 67 anh em nhé thì chúng ta ăn chạm chạm 6 luôn tiếp tục ngày thứ hai này ngày thứ ba này đề về 81 anh em này đề về 81 thì chúng ta đã ăn được con đề 81 này trong bộ đề 13 này tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần 7 này chủ nhật này thứ hai này thứ ba ngày mùng 4 tháng 4 của chúng ta thì có chạm 3 và bộ đề 13 tiếp ghép lần lượt 131 này 181 này 636 và 686 để chúng ta lui thứ ba ngày mùng 4 tháng 4 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này đề về 36 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 3 này ăn còn 36 trong bộ đề 13 tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này đề về 63 này ăn tiếp chạm 3 thứ ba ngày 11 tháng 4 của chúng ta thì có chạm 4 bộ đề 14 này. Ghép lần lượt thì chúng ta có 141 này, 191 này, 646 này và 696. Để chúng ta nuôi tuần thứ ba ngày 11 tháng 4. Ngày đầu không ăn này. Ngày thứ hai này ngày thứ ba này đè về 3 4 thì chúng ta ăn được cái chạm 4 này ngày thứ tư đè về 14 thì chúng ta đã ăn được con 14 này trong bộ đề 14 này tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta chủ nhật này 48 này ăn chạm 4 tiếp thứ ba ngày 18 tháng 4 thì chúng ta tiếp tục có cái bộ đề 14 anh em nhé và là cái chạm 1 để chúng ta lui tuần thứ ba ngày 18 tháng 4 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này đề về 14 này thì chúng ta ăn tiếp con đề 14 này ăn trong cái bộ đề 14 này anh em nhé và ăn chạm 1 tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ ba hàng tuần 52 này 79 này thứ ba ngày 25 tháng 4 của chúng ta thì chúng ta có cái chạm không này chạm không và bộ đề 01 anh em nhé không một không này 060 này 515 này và 565 đường cầu này của chúng ta thì mình cũng có chia sẻ để cho chúng ta tham khảo rồi thì mọi người cũng có thể là test lại về cái đường cầu đề lôi tuần của ngày thứ ba anh em nhé thì cái cá nhân của mình chỉ thay đổi là cái chạm không thôi thì ngày mai thì cái um, con 565 và 060 này khá là đẹp mọi người để ý cho mình đó đường cầu này ngày mai anh em nào mà theo dõi bên cái đường cầu đề ngày của mình ấy thì mọi người ngày mai mọi người có thể sang bên đấy mọi người xem những cái đường cầu của mình chia sẻ để chúng ta chơi và tham khảo mọi người nhé đây là cái đường cầu đề lối tuần của ngày thứ ba này lô khung 3 ngày thì anh em đã ý luôn đây lô khung của chúng ta thì vừa rồi chúng ta chết cặp 2772 thì mình cũng mong muốn là cái đường cầu 0880 của chúng ta thì ngày mai nó sẽ lỗ mọi người nhé ngày hôm nay thì mình tiếp tục lên chia sẻ cho mọi người một cái bộ đề nữa à một cái đường cầu lô khung này chỉ ăn hai nháy thôi đen thì mọi người lên à, à, tham khảo chứ chúng ta không lên à, vội vàng làm gì cả chúng ta chơi cả đời mà tiếp tục thứ ba ngày 28 tháng 3 thì chúng ta có lô khung 3 ngày này để chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu này cặp 3223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 0.7 hai nháy này tiếp tục khuyên xong lại đợi thứ ba hàng tuần tuần này của chúng ta thì có cặp 1001 anh em nhé 1001 lô khung bằng ngày trùng cầu thì chơi không trùng cầu thì thôi không bắt buộc anh em phải chơi anh em nhé đây là cái đường cầu lô khung để chúng ta tham khảo chơi thứ tư thứ năm thứ sáu Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu đề lui tuần của ngày thứ ba và lô khung 3 ngày anh em nhé. Thì à, cá nhân của mình thì sẽ bắt cho em là cái chạm không này để chúng ta lui từ ngày 25 tháng 4 đến ngày à, mùng 2 tháng 5 năm 2023 anh em nhé. Thì mình cũng mong muốn là cái bộ đề và cái chạm không này của chúng ta thì sẽ lộ trước cái tháng 4 này và cái cặp lô khung 1001 này chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu cho mình không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta lên dừng lại mức độ tham khảo không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé anh em có đánh trượt hay là đánh thua thì mình cũng chả làm sao cả mà anh em đánh được thì anh em trả cho mình nên là mọi người cân đối vốn hợp lý để chúng ta chơi không thì chúng ta mất nhiều vốn anh em nhé có đâu em nào mà có nhu cầu muốn giao lưu trực tiếp với kênh thì anh em kết bạn với số Zalo trên màn hình đây thì mình sẽ thu phí trước ở 500k mãi mãi trên Zalo thì sẽ chốt cho anh em là bạch thủ lô xiên 2 và đặc biệt 10 số đánh ngay